giải quyết được dạng 1 Và cụ thể thầy và các em sẽ sang ví dụ 1 như sau Trong các số sau đây Số nào là số nguyên tố Số nào là hợp số Đầu tiên thầy nói là một trước Ví dụ 1 nào Đầu tiên số 1 này Thì kết luận luôn đây Không phải là số nguyên tố Và cũng không phải là hợp số Ok Tiếp theo đến số 8 này Chúng ta biết ngay 8 này Là hợp số Vì ước của 8 Bằng Thầy có thể liệt kê được các giá trị như sau 1, 2, 4 và 8 Tức là 8 này đã chia cho 2 rồi Cho 4 Ngoài 1 và 8 là chia thêm được chia hết cho 2 và 4 cho nên đây là hợp số. Tiếp theo này, 13 là số nguyên tố. Nguyên tố vì ước của 13 của thầy chỉ có thể là một và chính nó. Nào, 27 thì 27 rất đơn giản luôn.